Trên video lúc này là chiếc BMW 3 Series hoàn toàn mới, được trang bị bộ ứng dụng Connected Drive cải tiến và hàng loạt tính năng hỗ trợ khi lái xe. Trong video này, mời các bạn cùng AutoDaily tìm hiểu những công nghệ tiên tiến được trang bị trên dòng 3 Series 2019. Đầu tiên, các bạn được BMW cung cấp hệ thống hỗ trợ lùi xe Reversing Assistant hoàn toàn mới. Hệ thống này có thể ghi nhớ những cm cuối cùng mà bạn đã lái chiếc xe về phía trước, cho đến khi bạn tiến vào một không gian hẹp. Khi đó, nếu muốn rời khỏi không gian hẹp, bạn chỉ cần chuyển sang chế độ lùi và kích hoạt hệ thống Reversing Assistant ở trên màn hình trung tâm. Và bây giờ bạn có thể bắt đầu thư giãn, nó sẽ điều hướng chiếc xe của bạn một cách nhẹ nhàng, ngược trở về nơi bạn xuất phát theo đúng quãng đường mà bạn đã đi. Bây giờ, bạn chỉ cần quan tâm đến tốc độ của xe và kiểm soát chân phanh. Nó giống như một trợ lý lái xe cá nhân, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần thiết. Một tính năng tiện ích mới khác cho phép bạn mang những bản nhạc yêu thích vào trong chiếc BMW của mình, đó là hệ thống Connected Music. Để làm được điều này, BMW đã hợp tác với một số nhà cung cấp âm nhạc Hệ thống này sẽ sử dụng thẻ SIM nhúng, SIM điện tử của BMW để phát những bản nhạc mà bạn thích. Điều này có nghĩa bạn thậm chí không cần đến điện thoại thông minh và âm nhạc được truyền tải không giới hạn và không mất bất kỳ một khoản chi phí nào. Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị tính năng nâng cấp phần mềm điều khiển từ xa nhằm đảm bảo rằng chiếc xe BMW của bạn luôn được cập nhật trong những năm tiếp theo. Nếu có một bản nâng cấp phần mềm mới, chẳng hạn như những mệnh lệnh mới dành cho hệ thống hỗ trợ cá nhân thông minh EPR, ngay lập tức bạn sẽ nhận được một thông báo, sau đó bạn có thể dùng mạng Wi-Fi để tải bản nâng cấp đó về điện thoại của mình. Sau khi tải xong, nó sẽ được chuyển sang và cài đặt trước cho chiếc BMW trong lúc xe đang vận hành. Sau đó khi bạn dừng xe, chiếc BMW sẽ mất khoảng 20 phút để cài đặt bản nâng cấp và bạn sẽ nhận được thông báo khi mọi thứ hoàn tất. Nhưng hãy nhớ rằng quá trình cài đặt chỉ hoàn thành khi chiếc BMW của bạn đang nằm ở trong trạng thái đứng yên.